thôi vô buổi tập nha mấy em hôm nay là tay uh, gì vai vai tay uh, bụng bụng qua tay như bụng qua tập cái cái lịch gì ta thằng chó nào thiết kế ra ác vậy ta dai tay trước tay sau còn bụng nữa mỗi lần tập bài vai á là nếu mà chúng ta chơi bài này nó mang thẹo để đến dai nó mang thẹo chúng ta vô bài dai nha cái này là làm quen khối lượng tạ thôi mấy em làm quen khối lượng tạ thôi một cái một thôi one shot one kill lên đi trắng thường lên không nổi đâu lên để đùi gói, hả cũng gắn ba vô nữa thôi ừ, cũng được rồi ra làm quen khối đường tả thôi một cái một thôi one shot one kill ra